bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình tiên sinh vlog trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái chủ đề mình tính làm riêng hai video rồi nhưng mình thấy ừ, thực tế thì nó cũng hai hai chủ đề này có thể liên kết và có thể làm làm cùng một video nó công lại hai video tốn thời gian tốn năng lượng này nữa đó là làm việc bằng niềm đam mê và các cách tuyển red um, các cách tuyển red á mình đã nói trong tài liệu hướng dẫn người mới và trong khóa học xây dựng hệ thống online nhưng bây giờ mình muốn nói lại một lần nữa thứ nhất khi các bạn tụng red á thường á đa số mọi người á à, đăng bài cách từ quá phổ thông phổ biến rồi phải không đăng một cái bài nào đó với sự sáng tạo và lấy hình ảnh thật hay ví dụ có một bạn trợ lý của mình á hôm qua bạn ấy đăng bài lấy một cái hình ảnh là à, ý nói là mấy con xe mấy, mấy con bót á, là có con chó mèo á uh, kêu là ờ, ở nhà mùa dịch thất nghiệp này xe ờ, sen là, là chúng ta nè hãy đi làm việc đi đi kiếm tiền online đi ông thanh đã bỏ nhà đi tìm chỗ khác đâu là sự sáng tạo hoặc là chúng ta có thể uh, dùng những cái mẫu khác dùng những cái uh, có thể là thường á uh, khi mà đăng bài tượng đường Red có hai dạng thứ nhất là đăng trực tiếp một cái giảng nào đó luôn dạng ờ, giảng VNC, do something alpha vân vân hai là các bạn đăng dạng chung chung mấy dạng chung chung thì nó đa dạng lắm ai à, muốn kiếm tiền không <laughs> à, các, um, có, có các bạn đầu tư gì 10 triệu hoặc là văn văn đại đại đổi thế tiện cổng bất quyên ờ, các kiểu mà đại điểu nhiều nhiều lắm nói chung lại um, mô hình bệnh cạn cái thứ hai comment dạo cái này mình cũng thường dùng nè hồi lúc trước mình tuyển mười mấy trợ lý nó chuỗi là đến từ những cái comment dạo không đó à, do mùa dịch nên uh, những người uh, có nhu cầu tiền online rất là nhiều đôi khi mình lướt facebook liền năm mười cái cái sao tết đang trong các group cái tiền online đó là uh, là những người đang đang đang đang tìm việc online thế nên comment là làm trợ lý cho mình nè đơn giản vậy thôi đó giống như là một cái comment thương hiệu của mình luôn đó. các bạn lâu lâu đi đi thấy cái facebook nào mà thấy mình là được làm trợ lý cho mình nè <laughs> thì uh, họ sẽ uh, uh, một, một số người khác đó, không phải chủ tốt nha chủ tốt không nói gì một số người khác khi họ thấy thì họ sẽ liên hệ mình còn các bạn cũng thể tương tự như vậy các bạn có thể comment ờ, một cái mẫu nào đó mà các bạn nghĩ là người ta nhìn vào người ta sẽ liên hệ với mình ví dụ như mình đang lập nhóm kiếm tiền online miễn phí không vật không vốn hoặc là mình đang có nhiều dáng hay lắm nè đang cần đối tác này vân vân nói chung là các bạn tự sáng tạo hoặc là mình sẽ uh, um, suy nghĩ và mình sẽ thể sáng tạo ra hàng chục hàng trăm mẫu các comment để cho các bạn sử dụng cái này khi là hệ khi là thành viên chính thức hệ thống mình thì chắc chắn mình sẽ hỗ trợ phần này đó là hai cách còn cách thứ ba nữa cách này thì um, dành cho những người thật sự tâm huyết dành cho những người thật sự làm cực và dành cho những người thật sự tự tin thật sự kiên trì và cái này đôi khi các bạn phải là tự tư vấn luôn nhé không phải nhờ mình nhưng mà nói chung là cái phần này mình sẽ hỗ trợ đây là inbox trực tiếp cho những người đang làm kiếm tiền online đầu tiên các bạn vào cái cúp kiếm tiền online thì những người đang làm kiếm tiền online trong cái cúp kiếm tiền online chứ đâu và các bạn thấy ai đăng cái sao tốt chú ý khi chúng ta inbox chúng ta chúng ta cũng phải lựa người inbox nha trong cái inbox đại trà ai cũng inbox hết trong cái khóa học xây dựng hệ thống online của mình tập trước mình có loại trừ ra những cái nhóm người mà tuyệt đối không tiếp cận bởi vì cái tỷ lệ họ tham gia rất thấp thứ nhất là những người đang làm về đầu tư tài chính có nghĩa là những người họ đang làm trader forex bo hoặc là đang chơi casino online đúng là mặc dù có cái cái cái cái đợt đầu á cái khoảng hồi khoảng tháng 3 mình có một lập mình cũng có lập một cái team kiếm tiền online miễn phí trong đó có một bạn cũng đang là một cái nhóm trưởng trong một cái nhóm về chơi casino online bạn nó vẫn làm cái này cũng tùy thôi chúng ta thật sự mình nói hạn chế hạn chế chứ các bạn có thể chia sẻ đại hết bởi vì kiếm tiền online miễn phí thì những người họ đang là trader hoặc là đang chơi casino online vẫn họ vẫn có thể làm điều này thì mình cũng nói chung lại thì mình cũng không hạn chế nói chung là cũng chỉ là cái mình suy nghĩ là nhóm người đó họ đang làm họ đang có một nguồn thu nhập tốt hoặc là họ đang làm những cái gọi là những cái công việc có thu nhập tốt hoặc là đang đầu tư rồi thì họ sẽ ít ít có tham gia những dự án kiếm tiền miễn phí nhưng mà nói chung là các bạn chia sẻ thì được thì tốt không thì thôi những người đang làm các dự án về liên kết khoa học như Edu, chơi Chiếc Loading rồi những người đang làm audio play công ty đa cấp ạ à. à, rồi những người à, cơ, cơ cơ bản là như vậy hoặc là những người đang đang là nhà đầu tư của các dự án tài chính nó nó nó, nó nhiều lắm nhưng mà nói chung lại á khi mà các bạn tiếp cận họ thì mình mình sẽ xây dựng một cái kịch bản sẵn thí dụ thường á các bạn hãy chú ý như thế này nè các bạn chủ động inbox cho họ hay lựa những người mà trên trang cá nhân của họ có một cái bài viết công khai đó là cái bài viết mà các bạn có thể comment vào trong khi các bạn với họ chưa có kết bạn và khi mà các bạn nhắn tin nhỏ xong nhắn tin bất cứ cái gì mà các bạn muốn thường thì mình nhắn tin sẽ chào hey hello alo chào bạn hay à, những những cái câu chào hỏi và sau đó bạn vào một cái cái bài viết mà công khai để là chết inbox xác suất trả lời khoảng 50 phần trăm 50 phần trăm thì sau khi họ trả lời tin nhắn không thì các bạn bắt đầu vô quy trình quy trình tin nhắn là thí dụ họ họ đang là kiếm tiền online hả nói chung là giao lưu về kiếm tiền online đó bạn nào kiếm tiền online hả bạn làm dán gì dán miễn phí gì đăng ký dán gì rồi sau đó bạn sẽ có thể nói là hiện ờ, hiện mình đang tuyển thành viên uh, cho một hiện hiện nhóm mình đang tuyển thành viên để làm những dán kiếm tiền online miễn phí nè vân vân đại loại như vậy thì cái kịch bản thì mình sẽ xây dựng lại và mình sẽ ờ, đưa cho các bạn thì đó là dành cho những bạn cái cách này gọi là cách vả lắm <laughs> dành cho những bạn mà thật sự tích cực thật sự muốn tuyển red nhiều bạn thì đúng là đăng bài người comment thì nói chung là là cái chuyện mà đăng bài của người comment nhắn tin là bình thường cái đó là cách sòn cái đó bình thường không có gì để nói còn chủ động tư vấn chủ động tiếp cận chủ động inbox cho tất cả những người đang làm trong tương lai đó là một, một cái đẳng cấp cao một cái việc một cái một cái hành một cái thái độ chủ động chứ ù lì thụ động chờ comment à, đăng bài chờ tới liên hệ mình thì à, nó cũng hạn chế còn nếu các bạn muốn làm thêm thì các bạn có thể làm cách thứ ba này đó là chủ động inbox với những người đang làm cái đường online thì hên xui họ có thể làm hoặc không thôi đồng thời chúng ta có có cũng có một sự trải nghiệm cũng như là chúng ta có thêm một kinh nghiệm đó đó là ba cách phổ biến và mình thấy đa số đa số tất cả mọi người luôn nha thậm chí là những thành viên trong nhóm mà đôi khi mình chỉ còn họ cũng không làm đó là họ sử dụng cách một cách hai thôi cách ba hiếm nói chung là thật sự những bạn nào tích cực những bạn nào thật sự tâm huyết những bạn thật sự đam mê đây nè cái mà mình nói đó là làm việc bằng niềm đam mê có nghĩa là mình nghĩ ra đúng là nhiều bạn thật sự có đam mê đó là mình nghĩ ra thật sự làm sao để tuyển được nhiều guest hoặc là làm sao cái mẫu bài đăng mình thật xa, sự sáng tạo và hấp dẫn giống như các bạn mà sử dụng cái ảnh liên quan tới post sen rồi đó đó là cái việc các bạn làm việc bằng niềm đam mê nam đam mê đến nỗi là mình phải chủ động inbox cho người khác và không chờ để mà có có người liên hệ với mình thụ động đó nói chung là cái cái cái video ý tưởng về làm việc bằng niềm đam mê thì mình cũng không biết nói gì nhiều nên mình kết hợp nó với video này đây là các bạn tưởng rét bằng niềm đam mê thật sự khi mà bạn đam mê thì chắc chắn sẽ có kết quả trong hệ thống của mình hiện tại có những bạn học sinh lớp 7, 8, 9 rất là nhiều bây giờ làm gì cái học sinh không và các bạn đó thật sự có nhiều bạn thật sự là đam mê các bạn thử tưởng tượng đi năm lớp 7 bắt đầu làm kiếm tiền online cho tệ lắm là hoặc là cho ít nhất là làm 5 năm đi cố gắng kiên trì nỗ lực hệ thống vài chục nghìn người là bình thường nhưng thực sự học sinh thì cũng có nhiều cái hạn chế nhiều đứa <laughs> nó hơi trẻ trâu về thế nên cũng khá là mệt nhưng mà những bạn đó thì cũng ngoan cũng như là làm theo và cũng chịu làm việc vì thế nên mình nghĩ là ở đây mình cũng không có phân biệt học sinh sinh viên hay bất kỳ ai cả bất kỳ ai mình cũng tiếp nạp mình cũng gọi là uh, tuyển vào hệ thống của mình dù những bạn học sinh thì không có tham gia được nhiều dự án nhưng mà bạn ấy có thể có một cái thời gian hơi, hơi là có một có nhiều thời gian có sự kiên trì có sự cố gắng có sự nỗ lực vì thế nên mình nghĩ là chúng ta cũng không nên quá phân biệt lúc lúc trước mình suy nghĩ là không bao giờ làm với học sinh luôn nhưng bây giờ làm với học sinh không đó đó là các bạn các cách tưởng quét và niềm đam mê là như vậy thôi tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người trong cái video sau